Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con. Chúng con xin kính bạch chư hộ Pháp chốn giả Nam Chùa Ba Vàng, xin các ngài ủng hộ cho chúng con. Kính bạch các ngài, nương lòng từ bi và sự chỉ dạy trên Sư Phụ, nhân mùa án cư kiết hạ của chư Tăng, đệ tử chúng con tăng ni Phật tử chùa Ba Vàng xin thành tâm đôi trước tam bảo phát nguyện tu tập theo ba tháng an cư kiết hạ của chư tăng để tán thán công đức tam bảo tu bồi rơi đức tăng trưởng phước lành hôm nay đệ tử chúng con vẫn tập về nơi đại hùng bảo điện chúng con dâng nén tâm hương khải bạch tam bảo chứng minh gia trì chư hộ pháp ủng hộ cho chúng con phát nguyện tu tập các công đức theo mùa an cư kiết hạ của chư tăng giờ này chúng con xin tu tập theo kinh diệu pháp liên hoa phẩm năm phẩm dược thảo dụ Chúng con xin nguyện đem công đức lành này hồi hướng đền ân chư Phật, báo tứ trọng ân phát nguyện đời đời kiếp kiếp. Nương nguyện Bồ Đề của mười phương chư Phật để hộ trì tam bảo, truyền tải Phật Pháp rộng khắp thế gian, đem tất cả công đức hồi hướng cầu vô thượng Bồ Đề, và hiện tại chúng con hồi hướng công đức mong nguyện chinh pháp của Phật được tuyên dương. Các bậc thánh tăng xuất hiện nơi đời hoàng dương chính pháp của Phật, đem hạnh phúc cho nhân thiên và muôn loài. Các chúng ác ma phá hoại Phật Pháp, cùng chúng ngoại đạo được duyên giác ngộ. Nguyện trên sư phụ được sức khỏe, trụ thế xa bà được giải lâu, để hoàng dương giáo pháp của Phật phổ độ quần sinh. Và nguyện cho cha mẹ hiện đời của Tăng Ni Phật tử tại chùa, được mạnh khỏe, tăng thêm tuổi thọ, thân bằng quyến thuộc được nhiều lợi ích, sớm có duyên lành tu theo chính pháp của Phật. Nguyện cho gia tiên tiền tổ hiện kiếp, cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp, cùng các chúng oan gia trái chủ của tăng ni Phật tử tại chùa, nương nơi công đức tu tập của chúng con mà được giác ngộ hoan hỷ, được nương tựa vào chính pháp của Phật tu tập giải thoát. Chúng con cũng nguyện hết thảy chư thiên chư hộ pháp long thần hộ trì cho đất nước Việt Nam luôn có được minh quân, giữ gìn bờ cõi an ổn nhân dân khiến cho mọi người được sống trong hòa bình an lạc, ủng hộ cho Phật Pháp khiến được thịnh hưng, nguyện cho thiên tai dịch bệnh tiêu giảm muôn loài, được an lạc trong giao Pháp của Phật. Chúng con ngưỡng nguyện mười phương chư Phật chứng minh công đức, phát nguyện tu tập hồi hướng của chúng con, cho sở nguyện của chúng con sớm được thành tựu Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô thưởng gia hộ Bồ Tát Ma Ha Tát. chi tâm chia tâm đành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 sau muôn lời thành bảy quân rộng chứa đựng vô biên nghĩa màu à, đông cô nước cam lộ rịnh nhường nghe trong miệng chực đê hồ nhỏ mang nghe bên răng ngọc trắng tuôn xa lời ở trên lưỡi sen ngồng phong hào quang cho tạo tội hơn núi cả chẳng nhọc diệu pháp vài ba hàng nghe nam mô pháp mô hồi thượng phật bồ tát nghe Diệu Pháp Liên Hoa Quyển thứ ba Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Dược Thảo Dù thứ năm luôn bấy giờ đường Thế Tôn bảo Ngài Ma Ha Ca Diêm Cang Vĩ Đại Đệ Tử Hãy Thấy Hãy Thấy Ca hoa diệm kéo nói đằng công đức chân thực của đức như lai đúng như lời cả ông vừa nói đừng như lai lại còn có vô lượng vô biên á tăng kỳ công đức các ông giàu trải qua vô lượng ức kiếp nói cùng không nên đường ca diệp nên biên đức như lai là vua của các pháp nếu có nói ra lời chỉ đều không ngữ dối vậy vừng ở nơi từng ca pháp dùng sân phi huệ phương tiện mà, mà riêng nói đó pháp của Phật nói thảy đều đến bậc nhất thiết trí đức như lai xem biệt chỗ quy thủ của từng cả pháp cũng rõ biên chỗ tâm sở hành của từng cả chúng sanh thông thâu không ngại vực lại ở nơi các pháp rốn rao rõ biên nên chỉ bày từng cả trí huệ cho các chúng sanh ca diệm thi như trong cõi tam thiên đại thiên nơi núi sông khe hang ruộng đất sinh ra cây cối lùm rừng và cỏ cổ thuốc bao nhiêu dông loại tên gọi màu sắc đều khác mây dày búa dân trùng khắp cõi tam thiên đại thiên đồng thời mưa rơi xuống khắp nơi nhưng thăm cây cối lùm rừng và, và các cỏ thuốc hoặc thư gốc nhỏ thân nhỏ nhánh nhỏ lá nhỏ hoặc thư gốc bậc vừa thân vừa nhánh vừa lá vừa hoặc có thư gốc không lượng đừng lớn nhân lượng lá lớn càng giống cây lớn nhỏ tùy hoàng thường trung hạ mà hâm thù khác nhau một cùng mấy tuôn mưa ruộng rừng theo mỗi giống loài mà cây cỏ đang sanh trường Đơm bóng kén trái do rằng một cõi đứng sanh buồn trừng bữa thấm nhuận mà càng có cây đều có sai càng ca diệm nên biến đứng như lai cùng lại như thế hiện ra nơi đời như là vừng mây lớn nổi lên rụng dòng tiếng lớn vang khắp cả trời người a tu la như mây lớn kia trùm khắp cõi nước tam thiên đại thiên vương vâng, ở trong đại chúng mà xướng lời này ta là đừng như lai ứng cung chánh biện trí minh anh tôn tiền tề tề giảng giải vô thượng sĩ điều ngự trường vô thiên nhân sư vân thế tôn người chưa được đô thời làm cho được đồ người chưa tỏ ngộ thời làm cho tỏ ngộ người chưa an thời làm cho được an người chưa chứng điết bàn thời chứng niết bàn đời nay và đời sau Phật đều biết đúng như thật. Ta là bậc những thiên tri, bậc những thiên kiên là bậc trí đạo, bậc khai đạo, bậc thuyền đạo cả người hàng trời người A tu la đều nên đến đây vì để nghe pháp vậy bây giờ có vô số nghìn muôn những loài chúng chúng sanh đi đến cho Đức Phật mà nghe Pháp. Lúc đó Đức Như Lai xem xét các căn lợi đồn tinh tấn hay giải đại của chúng sinh đó thuận vừa sức nó cam được. Mà vì chúng nói Pháp chúng loài nhiều vô lượng vần đều khiến vui mừng đằng nhiều lời lành các chúng sanh này nghe pháp rồi hiện đời an nguồn đời sau sanh về chỗ lành cho đạo đường thọ hưởng vui mà cũng được nghe pháp đã, nghe pháp rồi lìa khỏi các chướng ngại ở trong các pháp theo sức mình kham được lần lần đều được vào đạo như mây lớn kia mưa rơi gấm tên người đủ đều được sanh trường được như lai nói pháp môn tướng một vì nghĩa là tướng giải toàn tướng xa lìa tướng diệt Tuôn rào đến bậc những thiên trùng trí Có chúng sanh nào nghe Pháp của Như Lai Hoàng thọ trì đồng tùng đúng như lời Mà tu anh đường công đức từ mình không hay biên vì sao có như lai là biết trùng tướng thể tánh của chúng sanh đó nhớ việc gì nghĩ việc gì, tu việc gì nhớ thế nào nghĩ thế nào tu thế nào dùng pháp gì để nhớ dùng pháp gì để nghĩ dùng pháp pháp vì đằng pháp vì chúng sanh ở nơi các bậc chỉ có đức như lai thầy đó đúng như thật rõ ràng không bị ngại như cây cối lùm rừng còn có thương kia không từ biển tân thường trung hạ à, của nó đứng như lai biên phạm môn tướng một vì ấy diện tròn về nơi không vực biện như thế rồi xem xét tâm ưa muốn của chúng sinh mà dắt dìu nó cho nên chẳng liền vì chúng vội nói nhất thiết trùng chi cả diệm có ngôn rừng là hy hữu có thể rõ biến đừng như lai tùy cơ nghi nội phạm mấy tin hay nhưng vì sao vì càng đừng Phật Thế Tôn tùy cơ nghĩ nói vọng có yêu khó biển khi đó đừng Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng Pháp Vương và các cõi hiện ra trong thế của chúng sinh dùng các cách nói pháp đức như lai tôn trọng thì huệ rừng do giá lâu như phạm yêu này chẳng vội liền nói ra người trí nếu được nghe thời có thể tình yêu kẻ không trì nghĩ ôi thời bèn là mừng hằng cả diệp vì cơ đó theo dựng chúng nói pháp dùng các món nhân duyên cho chúng đẳng tranh kiến cả diếp ông nên biết thí như vầng mây lớn nổi lên trong thế gian chè trường công tên cả mây đi huệ chữ nhường chớm nhoạng sáng chói lòa tiếng sấm xa vang đông khiến mọi loài vui đem nhật quang bị che khuất trên măng đức mang mẹ mây mùa ra bùa gừng dương có thể nằm tới trên mưa đó gấp cùng bốn phương đều xối xuống dòng nước tuôn vô lượng cõi đất đều rút đầy nơi núi sông hang hiểm chỗ rầm rập sanh ra những cây cối có thua càng thứ cây lớn nhỏ trăm dòng lúa mộng mà càng thứ mía cùng nhờ đường mưa đường nhường tẩy đều tươi tôn cả đứng cô gầm đường đuổi thước cây đều xúm xe vừng mày kia mưa xuống nước mưa thuận một vì mà có cây lùm rừng theo mỗi thứ đượm nhuận tất cả các giống đều tâm hướng theo thế tướng của nó tánh loại chia lớn nho nước đường nhường vững một mà đều được xâm xoe Đức Phật cũng như thế Hiện ra nơi trong đời ví như vầng mây lớn che chùm khắp tất cả đã hiện ra trong đời Bèn vì con chúng sanh vâng biên duyên nói bày nghĩa thực của các pháp đứng đại thánh thể tôn ở trong ngọn đời người nơi từng còn chúng ngồi mà tiếng nói lời này ta là bực như lai là đứng lượng tụng tôn nghiêng ra nơi trong đời dường như vầng mây lớn thấm nhuần khắp tất cả những chúng sinh khô khao đều làm cho lìa khổ đàng ngang ngôn vui sướng hương sự vui thế gian cùng dư vui niên bằng căn chung trời người này một lòng khéo lắng nghe đều nên đến cả đây ra mặn đứng vô thường ta là đứng thế tôn không có ai bằng được muốn an ổn chúng sanh nên hiện ra trong đời vì các đại chúng trong sạch pháp đó thuần một vị giải thoát niết bàn thôi dùng một giọng tiếng màu diện dương nghĩa nhiệm này đều thường vị đại thừa mà khen làm những duyên ta xem từng cả chúng gâm đều bình đẳng cả không có lòng bì tư cùng với tâm yêu ghét ta không chúng tam đâm cùng không có hàng ngày hằng vì từng nhân cả chung mà bình đẳng nói pháp như khi vì một người lúc chúng đông cũng vậy thường diễn nói pháp luôn từng không việc gì khác à, ngồi đứng ngoan đến đi đoàn không nghe nhằm mối đầy đủ cho thế gian như mưa không tâm nhường sang ngàn cùng thường ngã à, dự giới ấy và giới oai nghi đường đầy đủ và chẳng được đầy đủ dụ người chánh kiến tà kiến kẻ đốn căng lời căng gấp rưỡi cho mưa phạm mà không chút nhảm mọi tất cả hàng chúng sinh được nghe pháp của ta tùy sức mình lanh lấy chỗ ở nơi các, các hoặc là ở trời người làm chuyện luân thánh vương trời thính phạm cả vua đó là có thuốc nhỏ hoặc rò pháp vô lo mâu hay chứng đẳng niết bàn khởi do pháp từng tông và đẳng ba mong minh ở riêng trong núi đừng tượng ảnh môn thiền định chứng đẳng bậc duyên giác là có thuốc bậc trung hoặc cầu bậc thế tôn ta sẽ đẳng thành phật tu hành tín tấn định là có tuôn bình thường lại có hàng phật tự chuyển tâm nơi phần đạo thường thân anh từ bi từ biến mình làm vật quyết định không còn nghĩ gọi đó là cây nhỏ hoang ăn trụ thần thông chuyện bất thôi pháp luân đồ vô lượng muôn ngưng trăm nghìn loài chúng sanh bồ tát hạng như thế gọi gọi đó là cây lớn Phật chỉ bình đẳng nói như nước mưa một vị theo, càng cần chúng sanh mà hướng thọ không đồng như những có cây kia đường đếm nhường đều khác vẫn dùng món vô nay đề vương tiền chỉ bày các thứ lời lẽ hay đều diễn nói một pháp ở nơi trí huệ Phật như một giọt trong biển ta, ta dưới trần mưa pháp đầy đủ khắp thế gian pháp mẫu thuần một vị tùy sức riêng tu hành như thể lùm rừng kia và có thua những cây tùy giống lớn hay nhỏ lừng lừng thêm xung thắng duy pháp của các đức vững thường dùng tuần một vì khiến cho các thế gian đều khâm đặng đầy đủ lượng lửa siêng tu hành rồi đều đặng đạo quả hàng thanh văn duyên giác ở nơi chốn núi rừng trụ thân hình rốt sau nghe phật pháp đặng quả đó, đó gọi là có thuốc đều đặng thêm lượng tốn nếu các vị bồ vô tăng trí huệ rưng vừng bền rõ suốt cả ba cõi cầu đằng thừa tôi thương đó gọi là cây nhỏ mà đằng thêm lớn tốt lại có vị trụ tiền đằng sức thân thông lớn nghe nói các pháp không lòng rất sinh vui mừng phóng vô số hào quang độ các loài chúng sinh đó là cây lớn mà đặng thêm lương tốt như thế ca diêm này đứng vừng nói pháp ra thì như vừng mấy lương dùng được mưa một vị đường nhường nơi hoa người đều đằng khen trái cả ca diêm mong phải biết ta dùng càng những duyên càng mong thi vô thấy để chỉ bày phật đạo là ta phương tiện các đức phật cũng thế này ta vì các ông nói việc rừng chân thân các chúng thuộc thanh văn đều chẳng phải riêng đồ chùa các ông tu hành là đạo của bồ tát lần lần tu học xong thấy đều sẽ thành ờ, phật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 tùy theo phúc báo của mình mà được bệnh căn thuyên giảm gia quyến an khang lòng tin nơi tam bảo càng sâu tâm từ bi đối với chúng sinh tăng trưởng nguyện cho các hương linh chiến sĩ trần vong đồng bào tử nạn dân quân du kích tử vệ những người đã chết trong các cuộc chiến tranh cùng mười hai loại cô hồn chư vị hương linh gia tiên nội ngoại kiếp này và các kiếp trước các hương linh oan gia trái chủ của tăng ni phật tử tại chùa các hương linh có nhân duyên tại địa cuộc này các hương linh liên quan đến việc độ sinh của chư tăng chùa ba vàng tùy theo phúc báo cúng dường và tu tập của chư tăng ni và các tín chủ mà được phát tâm giác tỉnh lìa khổ u minh khởi niệm từ bi xa rời ác đạo tiến sâu tam bảo sớm sinh cõi phật an vui chúng con xin hồi hướng công đức tu hành này về vô thượng bồ đề và hồi hướng cho các nhà quản lý các nhà khoa học các nhân viên y tế và tất cả những ai đang nỗ lực trong công cuộc phòng ngừa, khống chế và dập tắt dịch COVID-19 tại Việt Nam cũng như trên thế giới có đủ duyên lành kiểm soát được dịch, sớm tìm ra vaccine dứt trừ nạn dịch. Hồi hướng cho tất cả những bệnh nhân có thêm năng lượng tích cực cho việc điều trị bệnh, hồi hướng cho tất cả những bệnh nhân qua vãng sớm được sinh về cảnh giới an lành. Nguyện cho tất cả tăng ni Phật tử chùa Ba Vàng cùng với gia quyến đều không bị lây nhiễm bệnh này. Chúng con lại xin hồi hướng hóa giải nghiệp dịch bệnh phát sinh động đất, các nạn nước do biển động và lũ quét lụt lội, tiêu trừ ác nghiệp chết trùng trong các nạn dịch này cho chúng sinh, hồi hướng cho các chúng hành bệnh quỷ vương, ác độc quỷ vương, đa ác quỷ vương, huyết lễ sầu quỷ vương, cùng các tiểu quỷ tử theo kinh địa tạng, có liên quan tới ác nạn của nhân loại, nguyện cho chúng quỷ này, được nương các công đức tu tập pháp lục hòa của chúng con mà tăng phúc tăng duyên giác ngộ Phật pháp từ bỏ việc ác hộ trì việc thiện phát tâm Bồ đề hộ trì tam bảo cùng với chúng con kết duyên pháp lữ thực hành công hạnh Bồ đề chuyến tái Phật pháp phổ độ chúng sinh cầu vô thượng Bồ đề Nguyện cho nước nhà có phúc dân tộc chúng kiên trì đức tròn đầy nhân tâm hòa lạc. Già trẻ kính nhường chi ngũ trắng nghịch mọi người chung sức giúp nước an dân người vật cùng hưởng. Lại nguyện à, dòng giống Việt Nam khác thế tâm đồng quay về nguồn xưa phát minh bản địa Mong cho ba nghiệp trong tiêu chân tâm tỏ rõ quốc độ thanh bình đạo đời yên ổn. Các nguyện ờ, phước ban tất cả đức độ quần sinh. Phật Pháp thịnh hưng tam độ rất ờ, sạch. Nam mô Phật Bồ Ngã Sư Thích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 tự à, quy y à, à, phật nguyện cho chúng sinh hiểu thấu đạo lớn phát tâm 德归。